Mình à, vừa đi chợ về các bạn Mua cái đồ lễ để cúng ông Táo về trời Có những gì đấy vợ Quần áo hàng mã này các bạn Hoa, dạ. hương Hoa quả Đây cá treo các bạn Thịt luộc các bạn Bên này là gà Vợ mà gà em sốt Gà luộc với thịt luộc chuẩn bị ờ, đồ lễ để táo quân về trời đây vợ mình à, đang chuẩn bị ờ, hoa các bạn cắm hoa to chưa ừ. bây giờ mình ờ, sẽ chất rượu cái chai này các bạn để làm đồ lễ rượu thì ờ, cũng không cần phải ờ, chất đầy các bạn mình chất lưng lưng chai là được đây cái phần ờ, thịt heo các bạn mình cắt đôi ra này hơi khó cắt rồi. và căn miếng này cho muối vào đây các bạn muối các bạn gà cúng này gà này mình muốn cho chút muối vào đây các bạn rồi mình sắp lại cho nó đẹp Rồi. Nhà sắm cái đồ lễ để cúng ờ, ông táo về trời các bạn. Đây cái chậu cá này có ba con cá này, cá chép. Đấy, có ba con cá chép này. À, cái đồ mặn này các bạn. Cơm, cơm thì mình đang ờ, tí nữa mình bày cơm ra. Cơm rượu này, thịt này, gà trầu câu tiền vàng rồi táo rồi hoa hoa hương hoa các thứ ờ, ở ngoài kia cái hương hoa các bạn thì nếu mình sắm ờ, tất cả cái đồ lễ mình sẽ bê lên ờ, ban thờ và ông công cáo để mình làm lễ nha các bạn nhé À, đây là chỗ cái ông công, ông táo mình à, thờ cúng ở đây các bạn. Đồ lễ cũng đủ rồi, cá chép rồi à, cơm rượu, hoa quả, mũ máu tiền vàng. Nhà mình thì có cái ba cái ban thờ các bạn. Thank you. nay là ngày 23 Tết uh, uh, Ngày ông công táo về trời ờ, Con uh, dâng hương lên uh, ông công ông táo Có hương, có hoa, có quả, có rượu, có thịt, có cơm uh, Quần áo, uh, mũ máu, với cá chép vàng để ông táo uh, cưới bay về trời uh, Trong năm qua thì có những cái ở dưới hạ giới thì mong ông công táo chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia đình con Ờ, bình an sức khỏe và mọi điều như ý à, con ờ, thắp hương vâng, cho ông công tạo Cái hương vâng, sắp tàn rồi bạn Đấy, Mình chờ tàn hương xong mình khóa vàng mã rồi cá chép thì mình phóng sinh nó đấy bạn và những cái đồ ăn thì mình sẽ thụ lộc để mình à, ăn uống luôn rồi cá chép về trời nhá rồi cho ông công tới về trời đây ăn cơm đi không cho nha buổi chiều đi ăn cơm đi ăn cơm ăn cơm con vừa ăn cơm con vừa ăn cơm con vừa ăn cơm xin mời cả nhà